quên đi bạn yêu ơi và ta cùng hát cùng ca vui quên nỗi buồn dù thế giới có bao đổi thay ta vẫn tin yêu thương cuộc sống này và tôi muốn yêu em đậm sâu lòng cất tiếng yêu thương gọi tên chẳng có ai ngăn ta được đâu vì thế giới sẽ xoay tròn xoay như mơ Yeah Kể từ lần đầu chạm ánh mắt em Là ta đã thuộc về nhau mãi mãi Chẳng có thể có gì ngăn cách Chẳng có ai có đủ sức mạnh Chặn thiên đường chúng ta mơ ước Hãy luôn nở nụ cười rạng rỡ Dù cuộc sống có khó thế nào Nếu ai đó đối với em không tốt Đừng bận tâm đừng hỏi tại sao Vì chẳng ai có một phận phải tốt Đời là thế em thấy đúng không nào Yeah Và ta đã biết ta sai ngay lúc đầu Và ta đã sống không như ta ước cầu Và ta đã dối gian bao nhiêu người thân Và khi con tim yêu thương nhận ra Thì hạnh phúc mãi mãi đã không thuộc về ta giờ ta biết nhân gian đổi thay luôn thiệt hơn thì hạnh phúc cũng đã xa rồi Chúng ta cùng hát lên đi bạn yêu ơi Và ta cùng hát khúc ca vui quên nỗi buồn Dù thế giới có bao đổi thay Ta vẫn tin yêu thương cuộc sống này Và tôi muốn yêu em đậm sâu Lòng cất tiếng yêu thương gọi tên Chẳng có ai ngăn ta được đâu Vì thế giới sẽ xoay tròn xoay như mơ Và tôi muốn mơ mình bay lên trời cao Bóc tim cơ cuộc đời và khi yêu thương chợt đến mùa xa thì cuộc sống mãi mãi sẽ luôn luôn nở hoa dù thiên ác vẫn luôn còn đây luôn thiết thương chủ nhân chiến thắng và khi yêu thương chợt đến mùa xa một sông mãi mãi sẽ luôn luôn nở hoa dù tiếng hát vẫn luôn còn đây luôn thế thơm chủ nhân chiến thắng.